lắm khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ nhớ đôi vai quan em sợ trời mưa gió Hello, xin chào tất cả các bạn Mình là Trường Linh Võ đến từ BU Studio.vn Chuyên cung cấp microphone, sao cạc, hát livestream các bạn nhé Cả phần mềm nữa Ok, ở đây à, mình sẽ giới thiệu một con à, microphone BCK lộn Tasta SM8B các bạn nhé nó là dòng y chang BCK 200 nhưng mà cái mẫu mã nó khác thôi ha bây giờ mình sẽ thử test nha các bạn nhé ok kết hợp icon phần mềm nha các bạn nhé con này có thể kết hợp được nhiều cái sao cài khác ok bây giờ mình sẽ hát bài người tình mùa đông nhé sân kín bàn chân anh trên lối đi không thành Phấn mưa đêm khuya mưa buồn một mình có khi cho ta quên cuộc tình từng cơn mưa hát yêu bên ngoài sông thưa lắm khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ nhớ đôi vai quan em sợ trời mưa gió đêm ta vẫn đưa em về qua phố vẫn trên chào vẫn tiếng buồn xưa ôi bạn thay ai đã dắt em chiều nay đường vào tim em bao con sâu để tình anh xa bên xuân hoa mộng trái tim em muốn đời lạnh lùng hơi ơi trái tim mùa đông ok rất là nhẹ nhàng các bạn ha à, cái này à, lên track lên chép một xíu là ok e e one two e one two tim em ôi băng giá trời mùa đông mây vẫn hay đi về vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa em không đến đường vào tim em mây sang kín bàn chân anh trên lối đi không thành mưa buồn một mình có khi cho ta quên cuộc tình từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa lắm khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đời chờ nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió phố vẫn trên trào vẫn tiếng buồn xưa ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay đường vào tim em bao con sông để tình anh xa bên xuân hoa mộng trái tim em muốn đời lạnh lùng hỡi ơi trái tim mùa đông trái tim em muốn đời lạnh lùng hỡi ơi trái tim mùa đông ok các bạn liên hệ à, số điện thoại dưới đây là fanpage là website của mình để liên hệ trực tiếp mua hàng các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau nha. Cảm ơn.